được nhiều lộc hơn Tết nay Tết đã đường tù cuộc ở bên bếp hồng Và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang Anh em nơi nơi khắp phương người người đi hái lòng Đẹp xinh đất trời Màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa Trong tiếng trong xuân Lòng phụng về đây xung vầy Phan lộc tài ở khắp nơi phố phường Một năm mới an lành